Báo giá các dòng máy Xiaomi tại MSM 170 lạch chay. Xiaomi ZMI 9A, giá 1 triệu 850 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi Poco M3, giá 3 triệu 290 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi ZMI 9T, giá 3 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi ZMI Note 10, giá 3 triệu 890 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi ZMI Note 10 5G, giá 4 triệu 650 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi Redmi Note 9S giá 4 triệu 650 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi Poco X3 Pro RAM 6GB bộ nhớ trong 128GB, giá 5 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi Redmi Note 10S, giá 5 triệu 790 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G, giá 5 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi Redmi K20 Pro RAM 8GB bộ nhớ trong 128GB, giá 6 triệu 500 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi Mi 11 Lite, giá 8 triệu 850 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi Z K40, giá 7 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi Z K40 Pro, giá 9 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi Mi 10T Pro 5G, giá 10 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi Z K40 Gaming, giá 7 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi Black Shark 4, giá 9 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. MSM điện thoại siêu rẻ, đơn vị chuyên phân phối smartphone, máy tính bảng giá tốt nhất Hải Phòng, hỗ trợ trả góp từ 18 tuổi. Có hỗ trợ không cần trả trước và trả góp 0% lãi suất. Duy nhất chỉ có tại msm.vn 170 Lạch Chay Hải Phòng.